Dạ, trong cái ờ, video clip hôm nay à, mình à, xin chia sẻ cho các bạn mới chơi à, cách chơi cơ bản nhất à, đối với game ờ, nông trại kiếm tiền à, online gold farm này thì à, trước tiên các bạn vào được cái giao diện game này là các bạn phải tải game thì cái link tải game á, mình để ở à, cái phần mô tả của video này nếu như các bạn click vào link không tải được thì các bạn à, à, vào cái nhóm Zalo mình sẽ gửi cái link trực tiếp cho các bạn tải và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, nếu các bạn có khó khăn à, trong quá trình tải cái game này thì các bạn có thể là vào cái nhóm Zalo rồi à, nhắn tin mình sẽ gửi cái link trực tiếp cũng như hướng dẫn các bạn tải thì sau khi các bạn tải thành công các bạn mở lên thì cái giao diện à, à, cái à, trò chơi này nó như thế này thì ở đây à, có ba cách để các bạn tạo tài khoản thứ nhất là các bạn đăng nhập với à, cái à, tài khoản khách thì mình phiên không nên các bạn không nên sử dụng cái cách này nha cách này à, nếu như các bạn à, đăng nhập mà trên cái điện thoại thì khi bạn đổi điện thoại thì cái tài khoản của mình sẽ mất nếu như các bạn không cập nhật số điện thoại sau khi các bạn đăng nhập vào bằng cái cách này không cập nhật cái số điện thoại vào thì khi mình sử dụng trên cái máy điện thoại khác thì sẽ bị mất tài khoản nha bạn à, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng cái cách đăng nhập thứ nhất là mo à, mobile login nè thì à, cái cách này là các bạn sử dụng số điện thoại thì các bạn đi à, các bạn thay đổi à, điện thoại hoặc à, đăng nhập bất kỳ trên thiết bị nào cũng được nha mình khuyến khích các bạn nên sử dụng số điện thoại nha còn cái à, Facebook này các bạn cũng sử dụng cũng được à, các bạn nếu các bạn có tài khoản Facebook thì các bạn sử dụng cũng được thì cái kết nối thì à, Facebook thì nếu như các bạn à, Facebook chính của bạn sử dụng thường xuyên thì các bạn nên có thể sử dụng cái tài khoản Facebook còn nếu à, Ờ, các bạn không có tài khoản Facebook chính thì các bạn không nên sử dụng cái này luôn à, mình khuyến khích mình vẫn khuyến khích các bạn nên sử dụng à, à, tạo tài khoản hoặc là đăng nhập bằng à, à, à, cái tài khoản điện số điện thoại nha các bạn thì à, mình sẽ hướng dẫn cơ bản cho các bạn khi các bạn tạo được cái tài khoản rồi thì các bạn à, vào game thì các bạn lít vào đăng nhập nè lít vào chữ à, à, à, mobile login rồi sau đó các bạn đăng nhập số điện thoại mình à mình sẽ hướng dẫn cho bạn nha rồi các bạn đầu tiên các bạn click vào đây rồi các bạn cập nhật cái số điện thoại nhập cái số điện thoại của mình rồi à, các bạn à, nếu như các bạn chưa có thì các bạn phải vào đăng ký ngay nha đăng ký ngay thì à, cái bước đăng ký rất là đơn giản nó có vài vài thao tác thôi à à, rồi sau đó các bạn đăng nhập đăng nhập thì các bạn nhập số điện thoại nhập mật khẩu mình đã đăng ký các bạn bấm xác nhận các bạn xác xác nhận thì à, vào game thì nó sẽ hiển thị một số thông báo à, khuyến mãi dành cho người mới chơi thì các bạn có thể tham khảo hoặc các bạn đóng đi ha thì để vào được trò chơi thì các bạn thấy cái chữ ờ, ừ, cái game con farm này nha mình chỉ khuyến khích các bạn chơi cái game con farm mà còn lại các game khác mình không khuyến khích nha các bạn à, mình nói thẳng luôn trong cái video này mình không khuyến khích các bạn chơi các game khác mà mình chỉ hướng dẫn cho bạn chơi cái game Gold Farm này thôi nông giải kiếm tiền online thôi rồi các bạn thích vào đây thì cái tài khoản này mà <coughs> mình demo mình đã tạo rồi vậy khi các bạn đăng nhập vào đây á thì nó có sẽ có một số thao tác hướng dẫn các bạn chơi à, thì mới vào thì các bạn chỉ duy nhất được một cái ô đất này thôi cái ô đất thường là duy nhất một cái ô <coughs> các bạn trồng được cái loại cây này nè các bạn các bạn mở cửa tiệm lên các bạn sẽ sẽ thấy cái ô đất đó gọi là ô đất thường ô đất thường thì các bạn trồng được là lúa lúa mì qua và củ cải thì à, để trồng được à, trên ô đất thường đó, các bạn mua với cái giá là 8.000 xu và thu hoạch là được 12.000 xu một ngày các bạn à, sẽ trồng được hai lần một lần là 10 giờ tức là các bạn trồng rồi 10 giờ sau các bạn 10 tiếng á các bạn thu hoạch rồi bạn trồng lại thì tức là một ngày các bạn trồng được hai lần à khi mà các bạn vào thì chỉ có một ô đất là thôi các bạn các bạn muốn mà kiếm nhiều thu nhập thì các bạn bắt buộc các bạn phải nâng cấp nâng cấp đủ 48 ô đất này hoặc là các bạn có thể là à, trong cái game này nó có bốn loại hình kinh doanh à, thứ nhất là à, chúng ta nâng cấp 48 ô đất này chúng ta trồng các loại hạt có giá trị để chúng ta thu hoạch à cái thứ hai đó là chúng ta có thể là trồng táo à trồng táo là ở bên đây rồi cũng ba có thể là chúng ta đầu tư bò à, táo là ở đây các bạn à, tư bò là ở đây à, cái thứ tư đó là chúng ta có thể là đầu tư gà nuôi gà à mình sẽ show một cái ạc à, người chơi full cho các bạn xem nha đây đó là cái hạt này người ta đã nâng cấp full rồi nè đất thì đã nâng cấp đến đất full à, bò thì đã đã đầu tư đủ 12 con bò và táo thì người ta đã trồng đủ 12 cây rồi và gà người ta đã mua đủ hai chuồng rồi đó là cái hạt full như thế đó các bạn thì à, mình sẽ quay lại cái hạt demo cho các bạn xem thì khi vào thì các bạn chỉ có một ô đất này nha à, nếu một ô đất này các bạn không đầu tư các bạn không làm gì hết thì một ngày các bạn thu hoạch được bao nhiêu mình sẽ tính cho bạn xem thì um, các bạn trồng cái ô đất này á khi các bạn thu là được 12.000 vàng à, à mà các bạn đầu 12.000 vàng nhưng mà các bạn đã mua lại hết là 8.000 rồi vậy là một ô đắt này á 10 tiếng đồng hồ các bạn thu được 4.000 vàng nha đây mình sẽ mở cái à, cái à, máy tính lên mình tính cho bạn xem 4.000 vàng 4.000 vàng mà một ngày các bạn à, trồng được hai lần tức là 8.000 vàng nè một ngày một ô đắt các bạn thu ô đắt thường này các bạn thu được có 8.000 vàng thôi à các bạn chia cho 20 tại sao chia cho 20 đó là tỷ lệ 1 trên 20 các bạn tức là 20.000 vàng các bạn đổi được 1 Việt Nam đồng 2 à, trăm ngàn vàng các bạn đổi được 10.000 Việt Nam đồng đó thì à, một ô đắt này một ngày các bạn thu hoạch kiếm được có 400 đồng thôi nếu như các bạn không đầu tư gì hết các bạn được có 400 đồng thôi các bạn thì bao lâu bạn mới được nâng mấy cái này thì cái game này đòi hỏi các bạn phải đầu tư thì các bạn mới có lợi nhuận cao nha mình khẳng định một lần nữa bạn đầu tư ở đây thì có top tới ờ, <clears throat> một một trăm một trăm danh sách là một ngàn người chơi à, tức là top về một ngàn người chơi thì đa số cái top đầu là họ đã đầu tư full đó rồi các bạn đó à, các bạn thấy không rồi mình sẽ quay về nhà đó đây là cái video mình hướng dẫn cho người mới nha còn các bạn nào đã người cũ chơi lâu rồi các bạn không cần quan tâm cái video này à thì rằng đây á ờ, cái um, game nông trại này đã update thêm một cái tính năng mới đó là cái trang trại ngân hàng nè các bạn các bạn click vào đây nè đây cái trang trại ngân hàng click vào đây thì các bạn có thể đầu tư à có các gói đầu tư này à, đầu tư tiền vàng như thế này à, lợi nhuận lợi uh, lợi nhuận thì có tính hàng ngày cho bạn thì các bạn có thể tham khảo cách đầu tư này nha thì đây là tính năng mới cập nhật vài ngày đây thôi trước đó thì nó chỉ có bốn loại hình thức đầu tư này thôi đó là mình giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết là cái em đang chạy như thế thì um, cái giá đầu tư mỗi một ô đất thường là 400 ngàn vàng các bạn nha à, tương đương với 20 ngàn Việt Nam đồng của chúng ta à, các bạn đầu tư hết 48 ô đất thì cái giá đầu tư á, mình các bạn có thể vào nhóm Zalo mình sẽ hướng dẫn hoặc mình có úp lên cái giá đầu tư đất giá đầu tư táo và đầu tư ờ, bò đầu tư gà như thế nào đây mình sẽ xô sơ cơ bản cho các bạn xem nha đối với đất nè cái giá đầu tư nè tức là đầu tư 48 ô đất thường nè cái ờ, số vàng các bạn cần cái đầu tư á, là 192 ờ, triệu vàng thì số tiền các bạn cần phải nạp là 960 ngàn thì các bạn mới mua được 48 ô đất này nha đó. 48 ô đất này à, thu nhập một ngày các bạn khi các bạn đầu tư 48 ô đất này thì một ngày các bạn thu hoạch thu hoạch được 19.000 à, mấy trăm đồng mà các bạn đây mình có tính rồi đó à, thu nhập một tháng các bạn chỉ được có 570 ngàn thôi để nâng được cái đất cao hơn đó là đất đỏ thì các bạn một lòng phải nâng mở được tất cả 48 ô đất thường này hết rồi các bạn mới à, được nâng cấp lên cái ô đắt đỏ thì cái bảng giá và thời gian để các bạn thu hồi vốn khi à, đầu tư á, thì nó có tính trong cái à, này nè các bạn vào chữ rider này nè rider này các bạn các bạn xem ở chỗ nâng cấp nè đây nó có tính toán cho bạn nè đó sản lượng phần trăm à, số tiền cần phải đầu tư cho một ô à, 48 à, ô đất sản lượng một ngày đây đã tính ra vàng cho bạn nè à, còn 48 à, tiêu thụ là bao nhiêu vàng đó thời gian vàng vốn là bao nhiêu ngày đây có thời gian cụ thể các bạn vào nghiên cứu ở chỗ là rider này nha đó, mình ờ, hướng dẫn ờ, thì cũng khá chi tiết cho bạn rồi đó còn đầu tư táo á đầu tư trồng táo á à, thì mình như các bạn mình show cái hạt full rồi cho bạn xem rồi đó nè đây game này cho phép các bạn đầu tư 12 cây táo và 12 con bò đây và hai chuồng gà và đất á thì à, à, giá đầu tư mỗi loại đất nó khác nhau và mỗi một loại đất trồng một loại cây có giá trị khác nhau mình giả sử như đất à, à, đất cái loại đất giá trị cao cấp nhất à, đất à, cuối cùng á nâng cấp á đây là loại đất loại đất đây nè các bạn mình vào chữ render mình xem nha loại đất cuối cùng cao cấp nhất là đất à, sombra đó cái loại đất này nó rất cho sản lượng cho sản lượng rất là là là là cao đây bạn xem trồng được cái à, loại thằng tài á thì à, cái um, thu hoạch nó được là 650 ngàn vàng à, mà chi phí chúng ta mua lại chỉ có 50 ngàn vàng thôi các bạn lời 600 vàng tức mà ô đất này á một ngày các bạn uh, uh, thu hoạch được hai lần 600 uh, 6 600 ngàn vàng các bạn nhân 2 thì được 1 triệu 2 nha 1 triệu 2 ngàn vàng nè mình sẽ tính cái ô đất cuối cùng mà cho bạn xem có lợi nhuận đó các bạn 600 à, một ngày một ô á, các bạn à, thu hoạch một lần á là được 600 ngàn vàng các bạn nhân cho hai nè là một ngày các bạn được 1 triệu 200 vàng à, các bạn chia cho 20 là tỷ lệ 20 để đổi ra tiền Việt Nam đồng chúng ta các bạn được 60 ngàn đồng một ô đất này một ngày nha à, một ô đất này các bạn thu hoạch được 60 ngàn đồng mình xin nhắc lại mình nhấn mạnh luôn 60 ngàn đồng đối với đất cao cấp nhất đó thì mình giới thiệu sơ sơ cho các bạn thôi nha còn các bạn vào thì các bạn phải nghiên cứu hoặc là các bạn vào nhóm có thể hỏi các người chơi khác đó, các bạn khác sẽ trả lời cho bạn hoặc mình trực tiếp trả lời cho bạn nha đó là mình ví dụ còn táo này á à, táo này các bạn mua mỗi cây á các bạn à, nó có giá nè các bạn vào cửa tiệm các bạn tham khảo vào cây nè cây à, cây táo này á, các bạn mua là tới là năm à, chục triệu ngàn xu à, 50 triệu nha à, à, thu nhập của các bạn một ngày á là được là 1 triệu 200 ngàn xu tương đương 60 ngàn một cây táo này sẽ thu hoạch cho các bạn là à, à, 60 ngàn một ngày à, tương tự như các muốn đầu tư cái này các bạn phải nạp số tiền là hai triệu rưỡi thì cái bảng giá mình có tính cho bạn rồi hết nè táo nè đây mình sẽ kéo qua cho bạn xem một cây á à, số tiền vàng các bạn để mua là 50 triệu vàng nè số tiền cần nạp là hai triệu rưỡi à, thu nhập một ngày các bạn là 60.000 đồng thu nhập một tháng các bạn là một triệu tám đối với một cây thôi nha còn đối với à, full 12 cây thì nó thu nhập tới hai mươi mấy triệu một tháng nha các bạn 21 triệu 600 một ngày các bạn là được 720 ngàn đó thì cái bảng giá này mình có gửi lên cái nhóm Zalo các bạn có thể vào tham khảo nha từng loại đầu tư đó là mình giới thiệu sơ sơ về cái đầu tư còn bò cũng tương tự các bạn ơi các bạn vào cửa tiệm bạn xem nè ở chỗ động vật á bò nè bò đầu tư á các bạn đầu tư tới 80 triệu 80 triệu vàng à là tương đương với bò nè các bạn mình có tính rồi nè các bạn ơi bò 80 triệu uh, ngàn vàng tương đương với số tiền các bạn cần phải nạp đó là 4 triệu đồng một ngày thu nhập bạn được 75 ngàn đồng thu nhập hàng tháng của bạn được 2 triệu 250 ngàn đồng là tương tự thì 12 con bò thì các bạn thu hoạch một tháng được 27 triệu một ngày các bạn được 900 ngàn đồng đó là cái bảng giá sơ sơ còn chuồng gà cũng tương tự các bạn nha chuồng gà chúng ta đầu tư được hai chuồng à, thì mỗi một chuồng á, các bạn mua với giá là 50 triệu à, tương đương với hai triệu rưỡi mình và thu hoạch cũng bằng với giá của cây táo một ngày các bạn thu hoạch được 60 ngàn đồng hai chuồng các bạn thu hoạch được là 120 ngàn đồng một ngày đây là gà đây đó mình có làm chi tiết cái bảng giá đầu tư cho các bạn uh, với cái hình mô tả chi tiết thì mình demo mình cũng khẳng định cái hệ game này á là game nông trại kiếm tiền online các bạn đầu tư nhiều thì các bạn có thu nhập nhiều nha các bạn sau khi các bạn thời gian bạn lấy vốn rồi mỗi ngày các bạn thu hoạch kiếm được rất là nhiều tiền mình xin khẳng định các bạn là cái game này các bạn phải đầu tư thì mới có thu nhập nhiều nha còn nếu các bạn mà chơi không đầu tư thì các bạn một ô đất thì các bạn bao giờ các bạn mới được nâng lên là 48 ô đất đây là mình cũng nói thẳng luôn nếu các bạn nào mà à, tiết kiệm đến nỗi mà mà mà 50 ngàn không dám nạp vào đây chơi để trải nghiệm cái game này thì thôi các bạn không nên tìm kiếm công việc kiếm tiền online nữa nha tại có 50 ngàn bằng một ly cà phê các bạn vô cái quán mà cao cấp tới 50 ngàn các bạn nạp vào đây các bạn mua 50 ngàn được gần 3 ô đất là các bạn test thử cái game này nếu như coi mình có nói đúng hay không còn á, cái rút tiền á, thì rất là uy tín nha các bạn hiện tại rút rất là nhanh mình rút tầm khoảng 2 đến 10 phút là có tiền nha mà cái game này mình kiếm rất là nhiều tiền rồi mình báo các bạn như thế thì à, cái đầu tư full 4 ô đất thường này có 900 mấy ngàn thôi các bạn các bạn mình thấy số tiền này thật ra nó cũng không lớn đâu đối với các bạn bỏ ra các bạn có thể trải nghiệm được cái game này à, hiện tại thì cái game này rất là uy tín còn thời gian nó tồn tại bao lâu thì mình không chắc các bạn nhưng hiện tại thì cái cộng đồng game của cái em này người chơi rất là đông và rất là uy tín nhiều người à, kiếm tiền rất là nhiều ở game này và cái game này nó còn một cái hay nữa các bạn là cấp đại lý nè khi mà các bạn giới thiệu được một thành viên á thì các bạn được hưởng 10 phần trăm hoa hồng 10 phần trăm hoa hồng của cấp dưới nha các bạn đó